Kính thưa quý vị, sự vụ liên quan đến ông Võ Hoàng Yên vừa rồi đã gây chấn động cho không ít người, lời ra tiếng vào ủng hộ hoặc chỉ trích thậm tệ ông. Ông Yên được cho là có khả năng chữa bệnh kỳ diệu như thần y, tay không mà chữa được cho tất cả những người liệt, người câm điếc. Nhưng gần đây, đùng một cái, vướng vào những cáo buộc chiếm đoạt cả trăm tỷ đồng của vợ chồng đại gia Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng ở Bình Dương. Tên ông Yên nổi khắp trên các mặt báo, không ít ý kiến cho rằng ông không có khả năng chữa bệnh nào hết, trước nay chỉ là lừa bịp. Có ca khỏi bệnh thì cũng là do ăn may, kiểu liệu pháp tâm lý giống như giả dược. Cũng có không ít người cho rằng trên đời này không có khả năng chữa bệnh kỳ diệu nào kiểu như thế, tất cả không qua được y dược học hiện đại, vân vân và vân vân. Vậy thì rốt cuộc thực hư ra sao? Cũng liên quan đến vấn đề sức khỏe, chúng tôi xin góp một chút ít hiểu biết của mình, nhưng cũng muốn nói trước rằng bài viết này không muốn và cũng không có quyền phán xét ông Yên là đúng hay sai, chỉ là nêu ra một số hiện tượng đã được ghi chép thành sách để cùng quý khán thính giả cùng suy ngẫm. Và cũng chỉ đề cập đến một số trường hợp gần đây mà ít nhiều mọi người có thể khảo cứu hoặc đi xác thực trực tiếp. Kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Kính thưa quý thính giả, những gì xuất hiện trên mặt báo hiện nay về ông Võ Hoàng Yên có vẻ hoàn toàn là tiêu cực. Việc giao dịch tiền bạc ra sao có thể chúng ta không nhìn thấy, nhưng việc ông Yên chữa được bệnh thì cũng đã được các báo chí đưa tin ít nhất từ 10 năm trước. Đơn cử ngày 26 tháng 8 năm 2011, báo Công an Nhân dân có bài với tiêu đề Hơn 150 bệnh nhân được ông Võ Hoàng Yên chữa trị bệnh. Theo đó thì đã có hơn 150 bệnh nhân bị cầm điếc, bại liệt, thoái hóa cuộc sống, tai biến trên khắp đất nước đã được ông Yên chữa trị. Và hầu hết các bệnh nhân đã thuyên giảm, đặc biệt là có nhiều bệnh nhân chữa trị lần 2, lần 3 đã hồi phục 50 đến 60%. Phương pháp sử dụng thường là xoa bóp bấm huyệt. Khả năng chữa bệnh của ông đã thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia và lãnh đạo một số địa phương. Tuy nhiên, Dường như cái danh thần y không phải là do ông tự nhận. Trong một bài báo của Công an Nhân dân, ông Yên nói, tôi là người bình thường, không có gì huyền bí. Ông cũng thừa nhận rằng những bệnh nhân tuổi cao, sức yếu, tuổi nhỏ dưới 15 tuổi hay nhiều trường hợp bị di chứng não, đau thì tôi bó tay. Nhiều nhà khoa học hàng đầu cùng các chuyên gia y tế đã tìm hiểu cách ông chữa bệnh. Có thể kể đến như giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Giáo sư Hoàng Bảo Châu, thầy thuốc nhân dân Trần Trọng Hải, Phó Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam đã đánh giá cao và cho rằng những gì lương y Võ Hoàng Yên biểu diễn là khoa học, hợp lý và tuyệt diệu. Nó theo phương pháp y học dân tộc cổ truyền Việt Nam, chứ không có bất cứ huyền bí nào. Lãnh đạo một số địa phương như Bình Phước, Hà Tĩnh, đều tạo điều kiện để ông Yên khám chữa bệnh. Hà Tĩnh còn cấp cho trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Yên 450 triệu, ngay cả trước khi trung tâm này có giấy phép hoạt động. Chuyện cũ nhắc lại để nói rằng không phải vô duyên vô cớ mà người ta cứ gọi ông Yên là thần y vào thời điểm đó. Vậy khả năng trị bệnh của ông Yên bây giờ ra sao? Qua các bài báo mới đây thì người ta chỉ thấy nói đến việc Ông Yên bị cáo buộc có dấu hiệu lừa dối, không chữa được bệnh, trái ngược với những gì đã đưa tin cách đây 10 năm. Sự tình chi tiết và thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới có thể đánh giá được một cách xác đáng. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi muốn khẳng định thông qua hiểu biết của mình rằng Thứ nhất, những người có khả năng chữa bệnh bằng một cách khác hẳn với y học hiện đại không phải là hiếm gặp. Thứ hai, nhiều người có một số khả năng đặc biệt mà người ta gọi là nhà ngoại cảm, nhưng sau một thời gian, khả năng này mất đi. Và nhân nói về việc này, chúng ta không thể không kể đến lương y Nguyễn Đức Cần. Chúng ta cùng quay trở lại thời gian để nghe một chút về cụ Cần thời xưa. Lương y Nguyễn Đức Cần sống bí ẩn, chết cũng bí ẩn. Báo Gia đình có một bài viết xuất bản vào ngày 8 tháng 12 năm 2012 với tiêu đề Lương y Nguyễn Đức Cần sống bí ẩn, chết cũng bí ẩn. Nhiều báo khác cũng nói về cụ Cần, những tư liệu về cụ được hai tác giả Nguyễn Phúc Giác Hải và Nguyễn Tài Đức tập hợp trong cuốn Nguyễn Đức Cần, Nhà văn hóa tâm linh. Nhà xuất bản Văn hóa thông tin 2013. Cụ Nguyễn Đức Cần, còn gọi là cụ trưởng Cần, sinh năm 1909, mất năm 1983, từng sống ở số 86 làng Đại Yên, nay là Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Cụ sinh trưởng trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước. Năm lên 8 tuổi, cụ được gia đình gửi vào học tại ngôi trường nổi tiếng nhất ở Đông Dương lúc bấy giờ. Lên 12 tuổi thì cưới vợ, nhưng chỉ mấy ngày sau người vợ của cụ đã quay về nhà ngoại. Đúng lúc này thì công việc làm ăn của gia đình bắt đầu thua lỗ, rơi vào kiện cáo – bố cụ đổ bệnh, chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi. Sau này, gia đình cụ mời được một thầy lang về chữa. Chẳng biết thầy lang đó chữa bằng cách nào, nhưng chỉ vài ngày thì bố của cụ đã khỏi bệnh. Không những thế, thầy lang đó bảo chỉ cần chữa bệnh làm phúc chứ không nhận tiền bạc thù lao của gia đình. Sau này, thầy lang đã nhận cụ cần theo truyền dạy phương pháp chữa bệnh, tu luyện tại đỉnh Mẫu, nay thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội. Theo thầy lang kia thì đây là nơi linh khí Việt Nam hội tụ, rất tốt cho việc tu luyện thần nhãn, hấp thụ dương quang và truyền dạy tuệ quang. Sau nhiều năm biển biệt theo thầy, cuối cùng cụ trở về nhà vào khoảng những năm 1940, cụ cần bắt đầu chữa bệnh. Đầu tiên là những người trong họ tộc thân quen, sau người nọ mách người kia cứ kéo đến, nhưng không phải ai cụ cũng nhận chữa. Theo những lời lưu truyền lại thì cách chữa bệnh của cụ rất đặc biệt. Người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân đến gặp cụ, nếu được cụ nhận lời, cụ cho một mảnh giấy có chữ ký của cụ mang về thì bệnh có thể khỏi. Có người đến, cụ bảo cứ đi về đi, thế là bệnh cũng tự khỏi. Có người thì cụ còn xé nhỏ những mảnh giấy rồi truyền năng lượng vào, đưa cho người bệnh về nhà đốt lên uống hoặc đặt lên những chỗ bị đau. Những năm đó, người bệnh từ khắp nơi đổ về xin cụ chữa. Cụ chữa nhiều loại bệnh như điên, ung thư, đau dạ dày, sơ gan cổ trướng, máu trắng, thấp khớp, vẩy nến, phù thận, méo mồm, chỉ, uốn ván, huyết áp, tim, liệt tay, cầm điếc, hen, đẻ ngược, viêm não, rất nhiều những bệnh khó chữa. Tài năng chữa bệnh của cụ trưởng cần thần kỳ ở chỗ là cụ không chỉ có thể chữa bệnh không viện đến một viên thuốc mà cụ còn có thể chữa bệnh từ xa, không gặp mặt người bệnh. Một ví dụ có thể kể đến là của Đại tá Lưu Huy Trao. Đại tá Lưu Huy Trao sinh năm 1933 là phi công lái máy bay, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Năm 1979, Ông bị mất ngủ liên tục và phải nằm điều trị tại nhiều bệnh viện quân đội như Bệnh viện 7 ở Đà Nẵng, Bệnh viện Sài Gòn, Bệnh viện Quân y 108. Có giai đoạn, ông nằm viện đến 4 tháng liền mà không khỏi. Ông muốn phải chữa dứt bệnh vì vẫn còn đang bay và có người mách ông đến xin cụ cần chữa giúp. Gặp cụ, ông thưa với cụ, mỗi đêm ông chỉ ngủ được từ 1 đến 2 tiếng. Tình trạng ấy kéo dài đã hơn 2 năm. Cụ cần lấy một tờ giấy nhỏ như bao thuốc lá, viết chữ vào đấy rồi đưa cho bệnh nhân. Cụ dặn, khi đi ngủ thì đặt tờ giấy lên chán. Cứ thế về nhà, sau một tuần lễ, ông Trao đã ngủ được từ 3 đến 4 tiếng. Và khoảng 15 ngày sau thì ông đã ngủ được bình thường, sức khỏe đã hồi phục. Cụ có thể chữa bệnh từ xa cho bệnh nhân ở cách hàng chục hàng trăm cây số, thậm chí ở bên kia bán cầu. Cụ từng chữa cho bệnh nhân ở tận Canada, Tiệp Khắc, Đức. Khả năng chữa bệnh của cụ Cần từng được Ủy ban Khoa học Nhà nước thẩm định. Được sự cho phép của cụ, các nhà nghiên cứu của Ủy ban đã đến quay phim trực tiếp hai ca chữa bệnh. Thành viên Ủy ban đều là những nhà khoa học có trình độ cao như giáo sư Nguyễn Hoàng Phương, chủ nhiệm khoa đầu tiên của khoa vật lý Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, chủ nhiệm bộ môn dự báo trong Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người. Những người ủng hộ chương trình nghiên cứu này là những nhà khoa học có uy tín của Việt Nam. Như giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, giáo sư Đào Vọng Đức, Viện trưởng Viện Vật lý. Tuy nhiên không phải ai cũng chấp nhận được sự thật tay không trị bệnh của cụ cần – đặc biệt là một số người làm ngành y. Việt Nam thời đó đang đúng lúc có phong trào bài trừ mê tín, cấm tiệt những gì liên quan đến thần thánh. Đền chùa miếu mạo nhiều nơi bị phá bỏ, tượng thần tượng Phật có khi ùm ùm bị ném xuống ao. Cụ cần có khả năng kỳ lạ mà khoa học không giải thích nổi nên cũng bị khép vào hai chữ mê tín. Một điều cần hết sức lưu ý tại đây đó là cụ không nhận tiền thù lao từ bất kỳ bệnh nhân nào. Cả đời cụ trường cần chữa bệnh không lấy một đồng tiền nào của bệnh nhân. Nhạc sĩ Tumi Đỗ Mạnh Cường nhớ lại, tôi bị bệnh tim, được cụ cứu chữa, tiền cũng không có, dành dụ mua quà đến biếu cụ chỉ là miếng trà hay dăm ba bìa đậu phụ, cụ chỉ bảo. Ông nhận rồi, giờ thì mang về cho các cháu ăn đi. Một lần có người bệnh nghèo mang biếu cụ khúc sắn dây luộc, cụ nhận và bảo cắt ra cho cả những người bệnh có mặt ở đấy ăn. Cụ luôn trân trọng tình cảm của người bệnh nghèo. Cụ cũng tâm sự, tôi chữa bệnh không lấy tiền, như vậy tôi đã làm lợi cho dân, đó là điều làm tôi sung sướng. Tôi chỉ muốn mọi người có cơm no, áo ấm, không bị ốm đau, thế thôi không chỉ sở hữu khả năng chữa bệnh kỳ diệu, trong phương pháp chữa bệnh của cụ, cụ cần rất hay nhấn mạnh với người bệnh về tầm quan trọng của việc giữ đức, tích đức và trọng đức. Đây như là điểm cốt yếu để mau chóng lành bệnh và tránh tai ách trong tương lai. Cụ bảo, đức là gốc của con người, nếu anh sửa được thì dù anh nghèo anh cũng không khổ. Giàu mà cái gốc không còn, đức hết, anh khổ cũng là tại anh. Ở đây không có cúng lễ gì cả, nếu hiểu và biết sửa mình, ăn ở đối xử cho đúng nghĩa thì mọi việc đều tốt cả. Khỏi hay không là ở mình, tôi không có thuốc thang gì cả, cứ biết tu sửa mình, ăn ở cho có đạo đức là được, tốt đẹp hay không là ở mình. Trong đời mình, cụ đã chữa khỏi cho hàng nghìn người, bao gồm nhiều bệnh nan y mà y học không thể chữa trị, trong đó có cả ung thư. Cụ nhận được vô số thư cảm ơn từ người bệnh, không chỉ chữa bệnh mà cụ còn phản đối mê tín thờ cúng dị đoan. Cụ đã giải đồng cho biết bao người. Cụ cho rằng đồng bóng là mê tín. Cụ dạy, làm người phải ăn ở có đức thì mới được đẹp, sinh sống hàng ngày phải lao động cần cù, phòng tục tập quán thì nước nào cũng có, còn mê tín dị đoan thì nên bỏ. Khả năng kỳ diệu như của cụ cần kỳ thực không phải là quá hiếm trên thế giới. Không chỉ chứa được bệnh mà nhiều người còn có những khả năng đặc biệt khác. Có thể kể đến hai nhân vật điển hình như ông Chu Thính Giác, một võ sư Trung Quốc hiện định cư tại Los Angeles, Mỹ. Ông có khả năng tay không chạm miếng sắt nóng hay phát nhiệt trăm độ. Hay trường hợp của khí công sư người Indonesia gốc Hoa, ông có thể tay không châm lửa đốt mảnh giấy. Còn ông Trương Bảo Thắng thì có khả năng di chuyển vật thể từ xa. Nhiều nhà nghiên cứu cũng biết đến tên tuổi của bà Barbara Brennan. Bà vốn là chuyên viên khoa học trung tâm phi hành thuộc cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA, nhưng cũng có khả năng chữa bệnh đặc biệt. Bà cũng là tác giả của cuốn sách Bàn tay ánh sáng. Lời giới thiệu cuốn sách này có một câu nói của nhà văn nổi tiếng Shakespeare: "Ngày càng có nhiều cái giữa trời đất mà con người không biết đến." Quay trở lại với câu chuyện của ông Võ Hoàng Yên, qua trường hợp của ông Yên và cụ Nguyễn Đức Cần thì chúng ta có thể rút ra được bài học gì? Xã hội ngày nay cơ bản hoạt động dựa trên khoa học. Một khi được các nhà khoa học nghiên cứu khẳng định thì lúc đó chúng ta mới tin. Còn lại thì tạm xếp vào nhóm gọi là khoa học chưa lý giải được. Tệ hơn nữa thì sang nhóm mê tín không có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, Tuổi đời của ngành khoa học hiện đại thì có thể đi so sánh với chiều dài lịch sử nhân loại hay không? Tự đã có quý vị nhận định. Và còn có quá nhiều điều mà khoa học chưa dám động đến. Hẳn bất kỳ ai cũng có tâm lý tin vào điều mình cảm nhận được, nhìn thấy được và sờ tay hay cân đong đo đếm được một cách chân thực. Nói ví như, ngày nay chúng ta đã biết đến và thừa nhận sự tồn tại của virus vi khuẩn – nhưng nếu 100 năm trước bạn nói đến những điều như thế thì liệu có mấy người hiểu được? Và nếu theo đó mà không thừa nhận, khép vào mê tín thì phải chăng khoa học vĩnh viễn sẽ không tiến được? Vậy nên rõ ràng không thể vì không giải thích được mà gom hết lại thành mê tín. Nhiều người có những khả năng ngoại cảm nhờ quá trình học tập, tu luyện khổ cực. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với đời thường, với danh, lợi, tình, thì khả năng này sẽ bị mất đi. Phải chăng vì vậy mà cụ Cần đã kiên quyết không nhận tiền, không nhận biếu xén của bất kỳ ai? Và bài học rút ra ở đây cũng là khó mà truy xét được một ai một cách xác đáng, thực sự cần cẩn trọng khi đưa ra một kết luận nhận xét một cá nhân với một chiều dài sự việc, có thể chỉ là bề mặt chúng ta nhìn thấy vậy mà thôi. Theo Phật gia giảng, thì đời người đã có nghiệp của mỗi người khi sinh ra. Người đến chữa bệnh hay lương y tài giỏi thì ai ai cũng đến lúc có nghiệp và phải trả nghiệp, đó là lẽ tự nhiên không thể tránh khỏi. Có thể lúc đó chữa khỏi thì cũng chỉ là trì hoãn lại sau này sẽ mắc lại. Và khi có sự việc xảy đến, chúng ta đối đãi bằng tâm thái gì thì điều đó mới có thể thay đổi được đường đời của mình. Radio Sống Đẹp xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Sống Đẹp. Kính chúc quý vị có một giấc ngủ an lành, một tâm hồn thiện lương, một trái tim bao dung và một cơ thể khỏe mạnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.